trái tim có nghe ngàn muốn suy tư trong màn đêm và em em có nghe lời yêu kia theo gió lay vội đêm vượt qua con phố chắc có đến nơi bình yên so